con xin mẹ tha thứ cho con phận làm con chưa hiếu chưa tròn cha mẹ già ngày đêm tân tạo sớm khuya chiều bên ngọn đèn quanh hiếu tiếng sét nào xe nát không gian vì trường kia đuổi học con rồi tay mẹ cầm lá đơn độ sâu nắng nhạt nhòa hai hàng lệ tuổi anh không về được nữa đâu em vì trường kia đuổi học anh rồi chờ một ngày mẹ cha tha thứ anh sẽ về với đàn em thân yêu thương cho đàn em bé thơ ngây đặt niềm tin anh sẽ ra trường đưa dại khờ cầm tay mẹ hỏi anh đâu rồi hỡi mẹ thân yêu cha vì tòa kia kết án con rồi chờ một ngày người ta xử bắn con sẽ về với nàn khói hư vô người yêu hỡi em lời thề xưa anh hứa chưa tròn thì làm gì đời trai lầm lỡ mất em rồi anh mất cả đời anh thương cho đàn em bé thơ ngây đặt niềm tin anh sẽ ra trường đưa dại khờ cầm tay mẹ hỏi anh đâu rồi hỡi mẹ thân yêu con không về được nữa đâu cha vì tòa kia kết án con rồi chờ một ngày người ta sửa người yêu hỡi em lời thề xưa anh hứa chưa tròn thì làm gì đời trái lầm lỡ mất em rồi mất cả đời anh